game today. Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today Như tôi đã hứa với các anh em từ cái buổi livestream hôm trước Là qua cái bản update này thì tôi sẽ ra một cái clip nhận định update riêng chưa ờ, không có cắt từ cái buổi livestream ra rất nhiều các anh em là có yêu cầu tôi làm lại cái bộ 9 ẹp 9 feather đấy Chuẩn chỉ sách giáo khoa uh, Để cho các anh em có thể là coi như là làm rõ nhất Rồi Vì thế nên là hôm nay tôi sẽ coi như là xây dựng lại cái bộ 9 ẹp Cũng như là hướng dẫn một cách chi tiết về cái line up mà có sử dụng bốn con quy wizard anh em nhá Hôm nay tôi sẽ coi như là chơi lại cho các anh em xem rồi không nói rông dài nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu cái trận đấu ngày hôm nay Ở cái round đầu tiên ấy thì uh, tôi có một cái con nó thuộc hệ Drui Con Unicorn tôi mua luôn nhá Vì cái con này thì nó sẽ phát triển được sang cái bộ ẹp rất là dễ Mặc dù là chúng ta có hai con Exit Ranger Nhưng mà tôi sẽ mua sau những cái con Hunter bởi vì cái meta mới ấy, sau cái bản update thì nó có rất nhiều những con Hunter mà chúng ta có thể mua được, sử dụng được trong cái giai đoạn đầu. Ở cái mức giá một tiền, hai tiền, ba tiền thì có rất nhiều Hunter. Nên là chúng ta cũng không cần phải vội. Ở cái round thứ hai hơi khèo một chút. Thôi thì mua tạm một con Zipper vậy. Có vẻ như là không được suôn sẻ cho lắm. Tôi cứ nghĩ là cái round thứ hai này sẽ có một vài con Hunter cho tôi mua nhưng mà không có cái con Hunter nó rất là nhiều Có thể kể đến như là ở cái mức một tiền thì là có Exit Ranger hai tiền thì có tới hai con Là con uh, Shining Archer và con súng ba tiền À tôi vẫn còn thiếu một cái con là con Skull Hunter nữa cũng mới update Ồ những cái món đồ này có vẻ là cũng ok đấy Ít nhất thì chúng ta ghép được cái giáp rồi Chúng ta có thể là ghép phát triển ra cái giáp băng Zipper Có thêm một con zipper nữa này Rồi Có cặp thì nó cũng vẫn tốt, vẫn tốt hơn Ở đây có Skull Hunter nhưng mà Bây giờ thì không có tiền mua Skull Hunter Muốn mua con Skull Hunter thì tôi sẽ phải bán Zipper đi Mà tôi thì không bao giờ làm chuyện đấy Bởi vì con Skull Hunter ấy Nó vẫn còn phải có hai con nữa Thì chúng ta mới có thể là ghép được cái bộ Hunter Trong khi đấy con Zipper là sắp lên hai nơi rồi Tôi sẽ mua con con con, con Zipper này Cầu mong là sẽ có cái phận may ở đấy dành cho tôi Một quẹt được của nó Ở cái round này thì cũng không có cái món đồ gì mới Chúng ta lấy được một giáp thôi Sẽ chờ vào cái round sau Xem là cái con nào lên hai không Zipper lên hai sao thì được Thì mới chơi được Rồi vậy là cũng không có luôn Khá là đen Thôi rồi Velom có vẻ được Cho vào Nói chung là đội hình mạnh nhất có thể thôi Hy vọng là sẽ thắng được cái round đầu tiên Trông chờ vào cái round thứ hai Bởi vì chúng ta có hai cặp ở đây rồi Có vẻ như là hơi sai lầm Nhưng mà chọn Zipper và cái con Unicorn này Thôi xong rồi Thậm chí là cái game thủ người Trung Quốc đã coi như là là ghép một cái MOM dành cho con con con Tabu Witcher này thì thôi chịu. Tabu Witcher giai đoạn đầu game mà có MOM thì thực sự là rất là khỏe. Thiền nó là thiền S rồi. Chưa kể là cái con này nó lại counter trực tiếp vào cái con Zipper. Không có mana chúng ta không thể tung một trưởng. Rồi, Wing Ranger School Hunter. Tôi nghĩ là đã đến lúc là phải mua những cái con Hunter rồi. Nói chung là cái giai đoạn này ấy, thì tôi vẫn cứ sử dụng là cái số tiền mà tôi có thôi Tôi sẽ mua và tôi sẽ trữ Round này thì chắc là vẫn thua rồi Ở đây có thêm hai con warrior một tiền Chúng ta sẽ phải mua những con một tiền anh em ạ Cái con ba tiền thì không tham Giai đoạn đầu tốt nhất là không lên mua những con ba tiền ở đây khi mà tôi mua cái con uh, ờ, tức ca này thì chúng ta có thể là ghép được cái bộ bit nữa Trong cái tương lai gần thôi Round này chúng ta ăn được rồi này Ây da Tôi cũng không ngờ chúng ta thì ăn được sớm như thế Thực ra tôi uh, muốn là có một con nào đấy nó lên hai sao rồi tôi mới có thể là chiến thắng được ở đây có bộ hunter rồi ok có vẻ ổn áp đấy áp cấp rồi thực ra là cái hàng tăng cơ phía trên chưa được tín lắm hai con zipper mới có một sao tuy nhiên hai con này thì cái cái trưởng của nó là trưởng per dam per dam ăn thẳng vào máu ấy là cũng khá là đau cứa khá là đau hai con cứa phát là coi như là mất khoảng nửa máu rồi rất là căng Ui nhưng mà chúng ta gặp một cái bộ coi như là Egosit kết hợp cả Hunter Không biết có ăn được không đây Rất tốt Rất tốt Cứa Được rồi Cái cục cứa nó rất là khỏe Hay lắm Có thể là chúng ta sẽ chơi uh, chuối thắng được rồi đấy Để xem nào Ghép đồ rồi Tầm này thắng là phải ghép đồ rồi Chúng ta sẽ ghép muộn là có thể chúng ta round này chúng ta sẽ thua Được rồi, ok, rất là tốt Ít ra cũng có con hai sao đã Như này thì là có bộ ẹp này Con này hai sao khi cho vào mạnh hơn Rồi tôi sẽ lấy cái giáp luôn Chúng ta sẽ lấy cái giáp trước Ở trong cái giai đoạn đầu ấy thì theo tôi ở cái meta mới thì tốt nhất là các anh em đừng có chơi kiểu Luchic Bởi vì Luchic ấy Tôi nghĩ là trong cái meta này cái Luchic nó sẽ rất khó để nó có thể lật kèo được Ở trong meta mới nó có một cái rất là hay, một cái update rất là hay Đấy là cái việc là khi mà các anh em các anh em ờ, không phải là cái chuỗi thua cũng không phải là chuỗi thắng tuy nhiên nếu các anh em dứt được cái chuỗi thắng các anh em cắt được cái chuỗi thắng thì các anh em sẽ có rất nhiều tiền mà chính cái lượng tiền đấy nó sẽ bằng rất là nhiều nó hơn rất nhiều so với cái việc là các anh em đánh chữ thua khi mà các anh em đốt máu đốt máu rất nhiều trong khi có một cái kiểu chơi khác hay hơn đấy là các anh em giữ máu và khi các anh em giữ máu đến một cái giai đoạn nào đó các anh em đủ mạnh các anh em có thể dứt được chuỗi của đối thủ một trong những cái đối thủ mà đang ở cái vị trí top cao rất có thể là cái vị trí đó nó sẽ giữ được một cái win trick rất là lớn Chúng ta có thể ngắt được chuỗi Và chúng ta có thể được rất nhiều tiền Đó chính là cái hay trong meta này Nó khuyến khích những cái người mà không chơi loot trick Cũng như là không chơi uh, win the trick Rất hay Một cái lượng tiền khá là cân bằng và đồng đều Đến từ các cái vị trí khác nhau Ở trong cái trò chơi Đấy nó là một cái update mà nó tôi nói thật là nó rất là tuyệt vời Mà ở trên cái bản uh, Dota Auto Chess ấy chắc là cũng phải là rất lâu Rất lâu về sau người ta mới nghĩ ra Và khi người ta nghĩ ra xong thì người ta đã update luôn Trên cái phiên bản mobile của chúng ta Rồi, ở đây đã có Watchbox Set và một con Soundivore uh, ờ, Hai con này chúng ta đều cần trong cái line up mà tôi sắp xây dựng cho anh em Đấy là line up 9 đẹp Tuy nhiên chúng ta sẽ phải mua và thay từ từ nhá anh em nhá Và tôi cũng nói luôn Đây là cái bản nhận định update Có nghĩa là những cái line up mà tôi đưa vào trong những cái bản nhân định update này Nó không còn là những cái giai đoạn thử nghiệm Là những cái giai đoạn test meta nữa Mà cái line up này là tôi đã coi như là tôi đã chơi và tôi đã thử rất nhiều Và tôi khẳng định với anh em đây là một trong những cái line up mạnh nhất trong cái meta này Nó có thể xếp vào cái tier S Một cái line up rất dễ, dễ chơi và khá là mạnh ở level 8 Ở đây chúng ta đã có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp rồi với một cái line up chơi ẹp ấy thì xác định luôn nhá anh em nhá Xây dựng từ cái giai đoạn đầu là các anh em mua cho tôi những cái con Hunter Những cái con Hunter nha anh em nhá Nhất định là nó là những cái con Hunter Vì ở trong cái bộ Hunter ấy nó có rất nhiều con Hunter Và nó sẽ giúp cho chúng ta giữ máu giai đoạn đầu game cũng như là cái việc con Hunter ấy Nó có kết hợp được với cái bộ ẹp Khi mà ở trong cái bộ ẹp nó có hai con Hunter Là con Shining Shining Archer và con um, Wing Ranger rất là tốt và hôm nay là một cái buổi gọi là cơ bản để anh em có thể làm rõ được cái đội hình này Tuy nhiên là cái đội hình này này nó sẽ có một cái cách xoay bài rất hay Khi mà chúng ta xoay từ cái đội hình Anh em có thể xem cái buổi livestream hôm trước là anh em cũng thấy rồi đấy Là tôi xoay từ cái đội hình 9 ép Tôi có thể dễ dàng tôi xoay sang cái đội hình 6 ép kết hợp với cả 4 Saman cũng rất là mạnh để counter lại những cái thằng mà chơi dạng kiểu một co đam anh em nhá. Nhưng mà tuy nhiên là đấy nó là một cái uh, trong những cái cách chơi mà nó hơi lâng cao một chút thì đề nghị các anh em là tốt nhất là các anh em lên xem nhiều những cái lần mà tôi stream ấy các anh em lên xem nó sẽ thực tế, nó sẽ rất thực tế tùy vào tình huống trong trò chơi để có thể là xoay bài theo. Còn ờ, một cái buổi hướng dẫn hôm nay tôi sẽ làm nó rất là bài bản cho anh em cách xây dựng cái đội hình 9F từ cái đội hình Hunter Rồi Tôi sẽ thay cái con súng vào Thay con Skull Hunter Con súng này nó sẽ khỏe hơn Dồn đồ súng rồi Từ từ đã Hình như là ghép được cái bút set Đúng rồi Ở đây lấy bút set luôn đi Chúng ta giữ cái chuỗi thắng Gặp một cái ờ, người ờ, có vẻ như là đã xác định là chơi mết từ đầu Ở trong cái meta mới Cái bộ mết cũng rất là hay có thể ghép được 9 con mết từ cái bộ 3 giạt Chúng ta chỉ cần 3 giạt và 3 con mết thôi. Ghép được cái bộ mết là chúng ta có thể kích hoạt được cái bộ 9 mết từ rất là sớm. Hay lắm. Tôi sẽ dần dần tôi sẽ đưa ra những cái bản nhận định update về những cái live up khác cho anh em nhá. Trong ờ, những cái clip tiếp theo. Rất là các uh, hy vọng là các anh em sẽ đón nhận các cái video clip mới của tôi. Ở đây chúng ta thấy là có một con Doom ở đây có thể thay Doom Fallen Witcher bán đi thôi Thay Doom khỏe hơn anh em ạ Con Doom là một cái con 4 tiền và nó có cái cái chức năng là khóa skill rất khỏe Giai đoạn đầu game Fallen Witcher mà kể ra lên 2 ấy, lên 2 sao thì cũng lấy đấy Nhưng mà thôi Đến cái tầm này mà nó chưa lên được 2 sao thì thôi nhá anh em nhá Bây giờ ra thứ 12 Và nó ra một cái con Tom Predator Thì cái con này nó thuộc cái bộ Insectoid một cái niềm đam mê rất là lớn đấy Không thể cưỡng nổi Thôi mua vậy Bán cái con này đi Tabu Witcher không lên được hai bán thôi Có thể là sẽ xây dựng sang cái bộ uh, sát thủ cũng được Chơi uh, sát thủ kết hợp với cả ba wizard kết hợp để có thể tạo lên được cái bộ 9 sát thủ sớm cũng rất là ok Nói chung là từ từ đã nhá Có cái con Doom ở đây này Thì tôi cũng chưa biết là tôi, tôi chơi cái gì đâu Có khi lại tôi, bây giờ tôi lại chuyển sang Là tôi chơi À mẹ, bây giờ nó lại cho mình luôn này con ẹp Thế thì chắc là đi ẹp rồi Mà cũng chưa biết được Cứ từ từ đã Nhìn tầm này những cái con này thực ra Cũng chưa có cái gì đảm bảo là có thể chơi ẹp được cả Chúng ta sẽ đợi lên 8 rồi chúng ta roll một vài cái xem như nào về căn bản ấy là những cái con này bán đi thì nó cũng không hề mất, mất tiền con uh, ờ, Whisper Seer này thì bán thì vẫn 4 tiền thôi chả mất đồng nào tận dụng nó lên hai sao coi như là giữ được cái chuỗi thắng giai đoạn đầu game là ok rồi rồi chúng ta gặp cái bộ 6 warrior tuy nhiên là có lẽ là chúng ta sẽ ăn được thôi 6 warrior thì thường thường thì là nó sẽ không có đam rồi rất tốt. Vậy là chúng ta vẫn dưa cái chuỗi thắng ở đây. Ôi rồi cho như này chắc chưa ép rồi anh em ạ. Có vẻ như là, là, là càng ngày nó càng rõ ràng cái việc là chuẩn bị là chuyển sang là chơi cái bộ 6 ép nhá anh em nhá. Cái giai đoạn đầu ấy chúng ta mua Hunter này và một con tăng cơ này. Đến cái giai đoạn giữa game tầm khoảng round thứ 15 16 đấy. <clears throat> là chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang dần cái bộ Hunter kết hợp ẹp Và đến khi chúng ta ở level 8 là chúng ta sẽ có 6 ẹp và 3 Hunter nha anh em nhá Chúng ta vẫn như là cái xây dựng cái bộ Hunter ẹp bình thường thôi Tuy nhiên là chúng ta sẽ không nuôi con súng này lên 3 Rồi Và anh em nên nhớ là trong cái giai đoạn mà mình chơi ấy Ra được những cái con Wizard thì anh em mua hết nhá anh em nhá Grand Herat này, Grim Chok này và Saudival Thì các anh em mua hết cho mình khi mà đủ ba cái con ờ, thuộc hệ wizard ấy thì các anh em sẽ rất dễ dàng để các anh em xây dựng cái bộ 9 ép. ngoài ra thì các anh em cũng dễ dàng áp được những cái con druid lên 3 sao đấy ở đây có sao đi vào này và một cái con ờ, druid mình mua luôn con unicorn xây dựng như mình xây dựng ấy thì anh em yên tâm là anh em sẽ không bao giờ anh em bị mất quá nhiều máu đâu Anh em có thể không thắng, anh em có thể không có chuỗi Nhưng mà chắc chắn anh em sẽ giữ được cái lượng máu rất là lớn Đến cái giai đoạn late game anh em đủ máu anh em có thể xoay bài được nhá Trong cái trường hợp ấy Tôi uh, chia sẻ một chút là ở đây ấy, là có vẻ như là tôi sẽ đi theo cái bài ép Tuy nhiên trong cái trường hợp là cái con Doom này này nó lên được hai sao sớm đấy anh em ạ Và các bạn có ba con wizard Thì tôi khuyên các anh em là kiếm thêm cái bộ sát thủ Kích hoạt cái bộ, nó gọi là cái bộ 9 sát thủ đấy 9 assassin Thì lúc đấy các em cực mạnh luôn Dạ đầu game Tôi sẽ xây dựng cái bộ sát thủ trong cái clip sau nha anh em nhé Còn uh, trong cái clip này tôi sẽ xây dựng cái bộ ẹp luôn Bởi vì cái bài nó ra như này là nó rất là rõ ràng rồi lại cho một cái con Wing Ranger nữa Rất tốt à, Ở trong beta mới nó còn một, có một cái thay đổi nữa Mà tôi uh, muốn nói đến đấy là cái việc là Từ cái level 6 lên level 7 Và từ level 7 lên level 8 Cái uh, mức tiền bỏ ra nó sẽ rất là nhiều Nó nhiều hơn bình thường Ngày trước là anh em chỉ cần 24 thôi Bây giờ anh em là 28 nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ up level nó bị chậm hơn Bị chậm hơn một chút Chính vì thế nên là khi mà những cái line up 9 tiền À những cái line up mà mạnh ở level 9 ấy Như là những cái line up như là cái line up Insect chẳng hạn Thì thực sự là đến cái giai đoạn meta này này là nó đã yếu đi rất nhiều đấy Khi mà chúng ta cần phải lên 9 và chúng ta roll Thì cái bộ Kira kết hợp với Insect ấy, nó không còn mạnh như ngày xưa Rồi chúng ta lên 8 luôn nhá Như này chúng ta vẫn chưa đủ bộ là bộ ẹp nhỉ Chúng ta vẫn thiếu con tabu Witcher để, để có thể kích hoạt Chưa đủ bộ 6 ẹp Con tabu thì mình đã bán được rất là sớm rồi Lên 8 gặp ngay cái bộ God không biết có ăn được không đây Thực ra thì việc hai con súng này thì nó kết liêu những cái con yếu máu rất nhanh Ngoài ra thì có cái hàng ờ, đằng sau câu kéo rất nhiều Chắc là ăn bình thường thôi Không thể thua được đâu Đến cái tầm round 17 ấy, Thì bây giờ vẫn là rất là mạnh Mình rất là mạnh Rồi ở đây có thêm con sắc đao killer có thể kích hoạt được 6 bộ 6 ép này. bộ 6 ép nó có thể chơi được rồi. Rồi chúng ta roll thôi Grim Chóc Một con nữa đủ bộ 4 wizard Grand Herat Grand Herat Đây rồi Hay lắm Với ba con quy giạt, Chúng ta có thể kích hoạt được cái bộ chín đẹp rồi ờ, Bỏ súng Bỏ con druid ra Ây à nhưng mà có vẻ như là hơi sai Bây giờ bỏ ra hơi yếu anh em ạ bởi vì những cái con Ulit tôi đang còn là những con một sao Chết rồi, sai lầm rồi À Combo đẹp, combo đẹp Mưa sao băng Ăn được cái con súng của nó rồi Không biết có ăn được không đây Tôi chết rồi, mình chỉ còn 3 Ulit thôi Còn hai Ulit thôi thua rồi Nó vẫn còn hai con Hunter Và căn bản là nó còn có thêm cái bộ Exit nữa Sai lầm rồi Mẹ, ra được cái bốn cái con wizard xuống Xong bỏ bộ Hunter ra Sai lầm quá Nói chung là bỏ bộ Hunter hơi sớm anh em ạ Giờ chúng ta roll tiếp tìm con cây ba nhá sai linh extra lại giảm con sai linh nữa Ờ, xem nào Cho con cây này vào đi Tạm thời lấy 6 F3 tờ đã Ôi rồi ôi Mẹ lại không kịp tôi chết rồi Rao này gặp cái bọn da đỏ này chắc nó mất nhiều máu lắm đây Ây da Không biết có ăn không nhở Mưa sao băng không ăn thua không ăn thua Cần một phát tên lửa Thôi, thôi chết rồi Một phát tên lửa Không được rồi dù sao thì cái round này cũng may quá Mất tí máu Không mất nhiều máu lắm Ui cứ tưởng con cây Vẫn chưa ra con cây ạ Lột tiếp rồi Bao giờ tìm được con cây ba anh em nhá Lôn đến cho khi nào tìm được con cây ba thì chúng ta mới dừng Ui toàn ra cái đéo này Mới ra thêm một con cây nữa thôi vẫn chưa được anh em ạ Round 20 Rồi thôi Đằng nào cũng đang chơi thua anh em ạ Nên là có khi là tôi bỏ bộ Hunter đi thôi Dìu long huyết À Ui vẫn thiếu kiếm Chúng ta vẫn thiếu kiếm Gần ghép được cái trường thương rồng rồi Rốt tiếp thôi Ui vẫn chưa ra ăn cây Không sao như này là ổn rồi đấy chín ẹp như này là cũng tạm ổn rồi Còn chờ cây lên bạ thôi Hiện tại là chúng ta đã có kích hoạt được 9 ép rồi, 9 feather rồi để xem là chúng ta có thể ăn được cái bộ 9 War không À không, đây nó vẫn chưa là 9 Warrior Nó mới chỉ có 6 Warrior thôi Vẫn có thể ăn được Rất là đơn giản bởi vì chúng ta kích hoạt được cái bộ 9 lé thì thực ra bọn này thì không thể có lấy cái gì để gây đam được cho cái đội hình này Con cây gần như bất tử Rất đơn giản để có thể ăn được cái bộ Wario chơi cái line up 9 ép là một cái line up mà chúng ta sẽ chơi ở cái level 8 anh em nhá Roll thôi, roll đến khi nào mà ra được một cái dàn 3 sao thì chúng ta sẽ up cấp Cái dàn 3 sao thì chúng ta ưu tiên cho con cây Wackwork set, con thỏ Chúng ta lấy cái cầm đánh đi Cái ờ, giáp thì có rồi, lấy cái cầm đánh Nhưng mà sẽ không ghép với cầm đánh hai chúng ta sẽ đợi một cái ba tia nữa Một cái trường thương rồng dành cho con thỏ, ok, rất là ok Ở trong cái đội hình này lưu ý cho các anh em là lên có thêm uh, một con 3 sao nữa Ví dụ như là con Wing Ranger Tăng cái uh, tăng cường cái đam phép Đam phép thuật Cũng như là có thêm một cái con câu kéo đằng sau Như là cái con uh, Con con Shining Assassin nha anh em nhá Quan trọng lắm đấy Nói chung là những cái con mà mình pick vào trong cái đội hình này Thì tốt nhất là các anh em lên chơi giống như thế à, Mình đã chơi nhiều trận và mình thấy là nếu mà thiếu cái con Templar Cái con Sailing Assassin ấy Thì cái đội hình này nó sẽ yếu hơn rất nhiều Đây rồi, rất tốt Hay lắm, cây đã lên được ba rồi Tuy nhiên chúng ta sẽ có thể tìm thêm một con cây nữa cũng được Vứt cái con cây ra rô tiếp Trong cái thời gian mà tìm tiếp những cái con như là cái con uh, thỏ lên 3 sao Con wing lên 3 sao thì chúng ta sẽ tiếp tục bỏ cái con cây và chúng ta roll tiếp nha anh em nhá Chiến thuật là như thế Trong cái thời gian mà tìm những cái con khác lên 3 sao Thì chúng ta có thể tìm thêm một con cây nữa lên 2 sao Ít nhất là 2 sao hoặc là 3 sao Sau chúng ta sẽ up 9 nhá Thằng này nó chơi 9 warrior đây Tuy nhiên là rất là may mắn là nó chưa đủ bộ Mà nói thật với anh em nó kể cả nó có đủ bộ ấy thì nó cũng không ăn được mình đâu Cái đội hình này nó chuyên để coi như là counter bọn warrior Đội hình 9 ép này anh em ạ Hồi máu rất là trâu chó Đôi khi là chỉ cần cái mình cái con cây nó sống thôi Là nó giải quyết được tất cả các vấn đề Ở đây là mới chỉ có 7 con thôi Anh em thấy đấy Mà bây giờ cái bộ 9 Warrior ấy Nó có thể kết hợp bởi bốn con Wizard anh em nhá Cũng rất là hay Mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em Qua những cái clip tiếp theo các clip sau nha anh em nhá Chúng ta roll tiếp thôi Đây rồi The Squire Một cái con cũng rất là quan trọng ở trong cái đội hình này Chúng ta thì lên 9 được Với con Squire này chúng ta có thể lên 9 được nhá Nhưng mà Thôi từ từ đã Tôi vẫn muốn roll con thỏ ba rồi tôi mới bắt đầu là, là dần dần up lên ấy à Cái kia như là, là có người gọi mình thì phải Đúng không nhỉ Hình như là thế Nghe có vẻ có chữ co ở đằng sau hình, hình như là tên của mình Không rõ cho lắm Ở đây chúng ta gặp cái bộ uh, bộ bộ bộ beat cũng rất là kinh Chắc là không phải mình đâu Thôi chúng ta tập trung vào thôi Chắc là không phải mình đâu Tí nữa thua thì còn có thể là là là là, là Nói là tụt cơ phách nhá về căn bản là cái cách chơi đội hình này này là chúng ta cũng chỉ cần là dừng lại ở 8 và chúng ta roll thôi Chứ còn lên 9 thì nó cũng chỉ là cái giai đoạn late game Và cái đội hình này ấy, thì tôi phải chia sẻ với anh em là cái sức mạnh của đội hình này ấy, Nó mạnh nhất ở từ cái round thứ 16 đổ về round thứ khoảng trước 35 nhá anh em nhá Sau cái round 35 thì cái line up này nó sẽ yếu đi rất nhiều Khi mà các cái đối thủ là có thể dần dần lấy được những cái món đồ cam Ví dụ như cái MKB Nó là một cái món đồ mà counter rất mạnh vào cái bộ ẹp Chính vì thế nên là khuyến cáo các anh em là lên kết thúc cái game sớm Tốt nhất là lên kết thúc cái game nó tầm khoảng trước round thứ 35 Là rất là ok à, Tức là còn 10 round nữa đấy là chúng ta phải kết thúc cái trận đấu Nếu mà xác định chơi cái line up 9 đẹp này kết hoạt, kích hoạt bởi những cái con giả đấy Thì anh em tốt nhất là nên kết thúc trận đấu sớm nhá để xem nào ở đây là chúng ta thêm một cái diều long huyết nữa rất là tốt Có trường thương rồng luôn Hay lắm Vừa có cầm đánh hai vừa có trường thương rồng Ngon Bây giờ con mạnh nhất gây được đam ấy Nó là cái con uh, Shining Assassin đây là tôi sẽ dồn đồ cho Shining Assassin anh em nhé. Con thỏ bây giờ lên 3 Thì tôi sẽ lại vứt lại đồ cho con thỏ Rồi chúng ta roll tiếp Tìm ra con thêm một con cây ba nữa anh em nhé, Một con Shining nữa này Chúng ta có thể đưa con sai linh này thêm một con hai sao nữa vẫn rất là ok Một cây nữa Không có rồi Hơi bị tốn slot đấy nhá Có khi là round tiếp theo là chúng ta là phải up cấp thôi Đến cái giai đoạn là round thứ 26 rồi anh em ạ Rất là nhiều nhà đã coi như là lên 9 Có nhà đã có lên 10 rồi như cái nhà lấm nó đã lên 10 rồi Rất là căng Có vẻ như là tôi đã mất quá nhiều thời gian vào cái việc roll Để tìm ra con cây lên 3 sao Và thêm một con cây nữa Nhưng mà theo tôi thì vẫn lên roll để tìm ra cái con thỏ Nốt cái con thỏ lên 3 sao anh em ạ Còn hai con thỏ nữa thôi Trong lúc đấy là có thể tìm thêm một con sau đi vào nữa Thôi cố gắng Chúng ta vẫn phải tuân thủ cái... Uh, cái cái cái cách chơi của cái line up này nó đã chuẩn sách giáo khoa rồi tôi coi như là tôi đã coi như là chơi rất là nhiều nên tôi biết là cần phải lên được con thỏ ba rồi mới up cấp chúng ta tiếp tục roll rồi vẫn sẽ phải roll ở đây thêm một cây nữa này thỏ đây rồi một con nữa một con nữa thôi nhanh lên nào ui một con cây nữa nhưng mà chưa có thỏ ba vẫn phải roll tiếp anh em ạ ui vẫn chưa có thỏ đâu rồi đây rồi <laughs> Hay lắm, rất là tốt Thế thì tôi tuyên bố luôn nhá Cái trận này chắc chắn là tôi top 1 rồi Bọn này bây giờ có tuổi gì mà ăn được tôi Ờ, dăm ba cái thằng ép kết hợp với cả Hunter đúng không? Ờ, bọn Hunter bắn nó xi nhê gì đâu Bà còn Hunter ghẻ, ui rồi ôi, làm gì mà xuyên được cái hàng chín ép của tao Mấy con Hunter sao? ui rồi chứ không phải, không phải Nhung hiểu kiểu gì chết nhanh thế Cây chết nhanh thế nhở Đến những cái lúc như này ấy, thì tôi tự nhiên tôi phát hiện ra là tôi bị uh, cái căn bệnh mất trí nhớ tạm thời Những cái giây trước là gần như là tôi quên hết rồi Tôi không biết nhớ một cái gì hết Tôi không biết một cái gì hết anh em nhá Không biết đâu, không biết gì hết nhá Coi như không nhìn thấy gì Bố tiên sư ok. mải ba hoa bốc phét rồi mình đi chơi ở đâu rồi nhở Ui có vẻ như đối thủ khá là mạnh đây Kinh thật Đối thủ có một cái con cây hai rất khỏe ở đây Ây da, trận này có vẻ khó rồi Đối thủ rất khỏe ở đây với một cái chuỗi thắng liên tiếp 5 trận Càng đấy, chắc là phải áp cấp thôi Ồ, được rồi, dồn đồ cho cái con thỏ thôi Trận này có vẻ mình có vẻ chọn cái line up này là hơi bị yếu so với đối thủ Đối thủ trận này khá là khỏe so với mình Thôi áp cấp thôi Không áp cấp đôi khi lại toàn đấy Một lần nó đẩy cho, may quá, trận trước may mắn quá Không hiểu sao lại lại coi như là thắng được Kinh thật Mình công nhận Chẳng hiểu sao vẫn thắng được trận trước Rồi Lên được cái level 9 này thì không biết là có đỡ được cái lượng máu của mình không Ôi rồi gặp cái bộ 9 warrior Không biết là qua được không đây Cố lên, cố lên chết rồi Mình sắp toàn nơi ở đây này Đây nó chỉ là cái bàn sao của nó thôi Cố lên nào Rất tốt Một cái đường chỉ thẳng đến từ vị trí của Wing Ranger đã gây ra được một lượng đam rất lớn Kèm theo đó là mưa sao băng con thỏ Được rồi, ui dồi mày quá Qua được cái rào này, tốt quá nhở Trời ơi, vẫn chưa có cái gậy Tôi cần một cái gậy Cái que để có thể ghép được cái chống lé Chơi được cái bọn ẹp kia Bây giờ cái bọn ẹp nó đang khỏe quá Nếu mà lấy cái bờ linh cho cái con nào đây Bờ linh cho Grim Chóc à Grim Chóc cho nó vẩy mực cho nó nhanh round này tôi sẽ gặp thằng ẹp này Đã có thêm con Dust Spirit rồi Rất là căng ở đây Không biết là lời có ăn được không đây Khi mà chúng ta đã có kẹp thêm một cái con là con con con uh, Squire vào rồi Có thể counter được không Một cái chuỗi combo rất đẹp Con thỏ gần như là có thể tung một trưởng Chết hết cái giàng đam đằng sau Của đối thủ Hay lắm một quẹt lưa của Wing Ranger Ăn rồi Hay lắm Vậy là chúng ta đã có thể ăn được cái bộ 6 ẹp ở đây được chưa? Anh em thấy chưa? Đã biết sức mạnh của cái line up của tuần cơm chưa? chín ép ăn luôn nhá. chín ép bây giờ là mạnh lắm, nó không như ngày xưa đâu anh em ạ. À. Ngày xưa ấy là chúng ta phải đủ chín cái con ép khác nhau hoặc ít nhất là 80 con ép sau đó kích hoạt bộ hai quy giạt vào để nó lên 9. Nhưng mà có những cái con ấy là nó rất là yếu, ví dụ như là cái con cái con con Live Blade Live chẳng hạn. Nó khá là thừa trong cái đội hình này nhưng mà đến bây giờ ấy thì nó khác một cái hàng gọi là rất là là là khỏe ở đây tung trưởng rất mạnh chúng ta có thể ăn được bất cứ cái đội hình nào miễn là chúng ta nói chung là có thể là roll ra được những cái unit 3 sao thôi đến cái tầm này thì để tôi khẳng định với anh em luôn nhá tôi không nói nhiều ở đâu nhá là tôi là có thể là tôi sẽ được top 1 nhá nhẹ nhàng thì thôi không là hệ thống pháp luật ở trong game ấy nó lại bật lên đấy kinh lắm thôi có thể thôi nhá các cụ ấy đã có câu rồi Khiêm tốn thì là bố thật thà mà Một lần khiêm tốn thì là bằng bốn lần tự tin Thế nhá Ghép luôn đi chứ còn gì nữa Mẹ Bờ linh xong rồi phản đam khá là khỏe luôn Còn uh, Các cái món đồ này thì tôi sẽ đợi để tôi ghép hai cấm đánh một cái cấm đánh một một cái cấm đánh hai cũng được tôi sẽ đợi để tôi ghép thêm ờ, một cái chống ép nữa chơi bọn ép ui thằng này chơi năm rồng anh em ạ à. năm rồng có ăn được cái bộ năm rồng không đây năm rồng khỏe quá có bom rồi nhưng mà với bom mới có một thôi vẫn ăn được rất là ok ok ok làm thế nào để có thể ăn được con cây đây con cây của tôi bây giờ nó là con cây bất tử anh hiểu không không có lấy cái gì để ăn được cái con cây này của tôi cả Ô kìa máu nó mất dần Tiếp tục đầy máu đi Tiếp tục coi như là đầy máu đi Ăn được không Chúng ta có tới hai cấm đánh Nhưng mà lại cấm đánh vào một con Anh em thấy chưa Cái độ trâu chó cái con cây này chưa Khỏe lắm Tuổi gì mà ăn cái con cây của tôi Ui rồi ôi như này chỉ còn có 15 giây nữa thôi 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tao lại, tao lại đố mày ăn được luôn đấy Nào mày ăn hộ tao cái nhá Đã bảo rồi Tuổi gì khỏe lắm Đấy anh em thấy chưa Anh em thấy cái sức mạnh siêu cấp vô địch Của cái đội hình của Tuấn Cơm chưa Đấy cái tầm này bây giờ ổn áp lắm rồi Bây giờ chúng ta tích tiếp tiền lên Coi như là 50 tiền Xong roll tiếp thêm một con cây ba lũa đi Có lẽ là phải tránh cái con uh, Con con con tabu witcher của nó ra Tránh ra một chút Dàn hàng ngang ra anh em ạ một quẹt coi như là là là là có thể là mưa sao băng được rồi chúng ta lại gặp lại cái bộ ép ở đây con tá bu nó bớ vào cái con cây nhưng cái con cây của mình có rất là nhiều đồ có thể lé được nó sẽ đánh trượt thôi và anh em thấy chưa lần này mình ăn được rồi chắc chắn ăn được chắc chắn nó không thể thua được ở đây những con co đam chính vẫn còn sống và đang bắn liên tục vào mặt cái con tabu witcher kia tabu witcher thế là lên bảng điểm số rồi hay lắm Chúng ta lần này ăn với rất nhiều elite ở đây Đấy anh em cứ tưởng là mình coi như là mình không ăn được nó đi Nó có cái chuỗi thắng mà nó còn không ăn được mình thế này Bây giờ cái điều đáng sợ đấy chính là cái bọn này Thực ra cái điều mà tôi đang sợ chính là cái bọn Cái bọn rồng, lăm rồng khi mà bây giờ là có con dust Spirit 2 sao rồi khá là căng thẳng rồi. cái bọn ép thì bây giờ chỉ cần ra một cái que thôi là có thể là giải quyết được mọi vấn đề nhưng mà cái bọn này thì có vẻ hơi căng vừa mới ra là coi như là bị đóng đá luôn sau đó là bị ăn bom ngay lập tức thôi chết rồi bọn này nó căm bách rồi anh em ơi như tôi đã chia sẻ với các anh em từ vừa lấy là cái đội hình này ấy cái đội hình 9 f này đến cái giai đoạn mà lết game ấy siêu lết thì nói chung là nó sẽ yếu đi nó sẽ không mạnh đâu anh em ạ tầm này là chuẩn bị đến cái round thứ 35 rồi tức là cái round bắt đầu ui rồi ôi nó lại còn có một cái chống chống ép như này mình vẫn chưa có que cay nhở tôi vẫn cần là có một cái que ở đây vậy là cái thằng năm rồng ấy nó có thể chơi được với hai cái bộ ép ở đây Càng đây, vậy là một mình nó có thể ăn được cả hai bộ trong khi hai cái bộ ép vẫn đang coi như là bắn nhau ở đây rất mất thời gian Chết rồi, quả này cái bọn năm rồng nó ăn mất Tôi bây giờ đến cái giai đoạn này tôi bắt đầu yếu đi rồi Đến đây sẽ có nhiều anh em chưa biết sẽ hỏi là Làm như thế nào để có thể sử dụng được cái bộ 3 Wizard để kích hoạt full bộ synergy Nhiều anh em là coi như là hỏi Anh ơi sao em chơi y như anh cũng có 3 Wizard mà không kích hoạt được Thì uh, tôi xin uh, chú ý cho các anh em nhá Một cái chú ý rất là quan trọng đấy là muốn kích hoạt được full bộ synergy uh, của tộc hoặc là hệ ấy, thì các anh em chú ý cho tôi là cái bộ Celeji mà các anh em muốn kích hoạt full ấy là chỉ được kích hoạt duy nhất là một tộc hoặc là một hệ thôi nhá. Còn nếu mà anh em có thêm một tộc hoặc là một hệ khác với cái hệ mà anh em muốn kích hoạt ấy thì nó sẽ mất cái trạng thái kích hoạt full nhá. Tức là vẫn là bình thường là nó giống như là hai huy giạt thôi chứ không được uh, cái hiệu ứng của bốn huy giạt cái bọn ép này thì bây giờ mình vẫn có thể ăn ngon Mặc dù vẫn chưa có cái MKB nhưng mà vẫn ăn được Gậy gai vẫn chưa có nhưng mà ăn được Sao Divor đã lên được 3 rồi Round thứ 35 Rất là căng thẳng ở đây Có lẽ chúng ta đã chuẩn bị lên 10 thôi Cho thêm một con Shiling Assassin vào Câu kéo thêm thời gian Con Shiling Assassin nó có cái khả năng là bất tử Khi mà nó bật được cái giáp lên Nó sẽ chống được cái bọn năm rồng nhưng mà tuy nhiên cái bất tử nó phải bật được sớm cơ Đồ con rồng ở thế giới quá Rất là căng thẳng À quên mất Không nhắc các anh em Các anh em đã chuẩn bị cho cái giải tối thứ bảy hàng tuần chưa Các em đăng ký đi nhá Các anh em ờ, muốn chơi Muốn coi như là tham gia thì nhớ đăng ký đi nhá Sắp cho sổ rồi đấy Nhá Tôi sẽ cho sổ vào muộn nhất là 20 giờ tối thứ bảy nhá cái giải đấu thì tôi vẫn sẽ ưu tiên cho các anh em thuộc hội siêu cấp vô địch trước tiên Nhá Rồi chúng ta up lên 10 Bỏ cái cây Aron à, tiếp thôi Tìm thêm một cái con cây ba nữa Cây Một con cây nữa Đâu rồi Game chốc lên được hai này Bây giờ mới lên được hai Lết game rồi mới lên được hai Hết tiền rồi Vậy là không lên được cái con cây ba Thủ đao này chúng ta lại gặp bọn ẹp, Hai cái thằng ẹp vẫn 40 máu chơi với nhau Còn cái thằng kia 11 máu nhưng có vẻ nó đang lật kèo rất là mạnh ở đây Grim chốc có một cái cú kẻ chỉ rất đẹp Kèm theo đó là combo đẹp Cây với cả Grim chốc Rất khỏe Wing Ranger có hai cái cú kẻ chỉ cũng rất đẹp luôn Tuy nhiên cái mưa sao băng thì hơi khèo cái round này Rồi Chúng ta ăn được đối thủ với rất nhiều máu Một con cây nữa Chỉ còn một con cây nữa thôi Bán hai con này đi Roll thêm một cây nữa Một con cây nữa thôi Không có rồi Thôi xong rồi Chúng ta chỉ còn thiếu một con cây nữa thôi anh em ạ Ui nó có bom hai rồi Bom hai đã Spirit hai Vào phát hỏa đá luôn thì tôi thi đấu được đây Ui cái thằng kia bị chết luôn đã bay màu luôn 20 máu bay màu luôn với cái bọn lăm rồng này Căng rồi đây Round thứ 37 Đến late game rồi thì chúng ta Đến cái giai đoạn này thì chúng ta chắc chỉ trông chờ vào những cái con Con con cây để thôi Làm như thế nào có thể ăn được trận này đây À Có MKB ở đây rồi Hay lắm chúng ta vẫn còn một cơ hội cuối cùng Bây giờ tôi sẽ dồn đồ cho con Templar anh em ạ Chuyển đồ cho Templar có cái giáp ấy, nó bật giáp lên ý Là chúng ta có thể sống sót được Sau cái loạt trưởng đầu tiên Khi mà chúng ta lé được cái loạt trưởng đầu tiên Thì chúng ta có thể ăn được Chúng ta chỉ cần đam dồn thôi Con cây ấy, nó sẽ sống sót được trong combat Nó sẽ giúp chúng ta câu kéo rất nhiều thời gian Nào Để xem nó có thể ăn được không đây ra quyết định trong trận đấu này Mẹ kinh thế vừa vào bị hóa đá Bom lổ vẫn còn sống Còn Shining Assassin vẫn còn sống ở đằng sau Rồi một cái mưa sao băng rất đẹp Một combo giữa Grim Chốc và cây đã khiến cho cây bất tử trong combat Và chúng ta vẫn đang tiếp tục bắn đối thủ thôi xong rồi Chiến thắng dành cho Tuấn Cơm Ờ Ui dùi ui Tuổi gì Lăm rồng với chúng tôi Này thì lăm rồng với chúng tôi Thế nhá Anh em đã thấy cái sức mạnh lợi hại của cái bộ chín ép của Tuấn Cơm chưa Đấy anh em cứ thế mà anh em làm theo nhá Rất là đơn giản thôi Cứ chơi hệt y hệt như clip là được nhá Rồi rất là cảm ơn anh em Và hẹn gặp lại anh em vào tối nay Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong cái uh, giải đấu cúp tầm kỳ thủ tranh tài Game Today Championship sẽ là những cái trận đấu sẽ rất là kịch tính và hấp dẫn đang trông chờ chúng ta vào tối nay. Rất là cảm ơn các anh em. Bye bye!